về miền quê từ phía phương nam nắng vàng mênh mang con nước lớn rong lục bình tím cả dòng sông nắng vương chiều buồn lòng mơ về miền quê hoài lang già cố ai ca ơi nước non ngàn dặm ngọt thơm điếu lý qua cầu trên sông dòng hồ tha thiết con nước vô tới canh nhà xóm thôn vui đầm ấm bếp chiều khói quyện cơm thơm dòng hồ liều luyến lời thương biết mấy cho vương người ơi điều vi dầu sông ru gió về mơ về miền quê từ phía phương nam nắng vàng mênh mang con nước lớn rong lục bình tím cả dòng sông nắng vương chiều buồn lòng mơ về miền quê hoài lang già cố ai ca ơi nước non ngàn dặm ngọt thơm điệu lý qua cầu trên sông dòng hò tha thiết con nước vô tới canh nhà xóm thôn vui đầm ấm bếp chiều khói quyện cơm thơm dòng hò liêu liêu người thương biết mấy cho vừa người ơi điều vì dầu sông ru gió về mà người thương nơi nào lòng nhớ về miền quê xuồng ghe nhẹ lướt trên sông nghiêng nghiêng non lá em treo chờ thương chớ nhớ nụ hồng trên môi con nước dòng dừa xanh quê anh xanh ngát cả trời đất phương nam dư âm tiếng đàn bầu neo vào